À, xin chào tất cả anh chị em à, xu hướng dòng tiền là một trong à, phần rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta đầu tư chứng khoán và việc mà thị trường hôm nay chúng ta thấy là có cái phiên tăng khá là mạnh so với những à, những nhiều phiên gần đây thì có rất nhiều các ý kiến trái chiều nhau thì hôm nay tôi sẽ làm video ngắn để cho chúng ta hiểu rõ rằng là với những thông tin tín hiệu như này thì chúng ta hiểu và chúng ta nên có phản ứng như thế nào trước khi chúng ta giao dịch cái điều đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy quan sát ở thị trường chúng ta đang nhìn thấy cái điều gì ạ à? ok bao giờ chúng ta quan sát thị trường chúng ta cũng nhìn thấy một cái điều đầu tiên đó là chúng ta quan sát là chỉ số vn index hôm nay tăng mạnh sau khi test đáy ở đây ạ có những phiên test đáy và tăng mạnh và quan sát thì chúng ta thấy là khối khối lượng thì không sự gia tăng đấy là quan sát chúng ta nhìn thấy ở đây ạ à, chúng ta cũng nhìn thấy ở cái việc phần thứ hai này quá trình giảm sâu rất là giảm sâu trong cái đợt à, test đáy và có khối lượng hồi nhưng khối lượng không tăng mạnh thế thì nếu cái khối lượng hồi này không tăng mạnh thì về cơ căn bản chúng ta thấy rằng là à, nó sẽ không đảm bảo cho cái việc dòng tiền có thể tham gia vào à, Dũng sẽ muốn nói với các bạn đó là chúng ta cần phải quan sát là à, thế nào những tín hiệu xấu và những tín hiệu mà chúng ta cần phải biết được à, đây là một cái giáo trình VSA mà Dũng đã soạn à, cách đây rất nhiều năm thì các bạn có thể theo dõi đây là uh, một quá trình bứt phá đi lên rất là mạnh đấy ạ sau đó thì chúng ta thấy là có sự test test bỏ không có khối lượng trong trường hợp mà test mà không có khối lượng từ kéo hồi như này thì cái việc mà thị trường mà nó tiếp tục đi xuống thì khả năng giảm rất sâu nên các bạn thấy là những tín hiệu này nó không đáng tin cậy của chúng ta Đấy, gặp những tín hiệu như này biên độ nhỏ và đặc biệt là trend đi xuống như này thì chúng ta thấy là không có tin cậy bởi vì cái việc mà test xong á bao giờ nó phải cần sự xác nhận nếu có test xong một khối lượng lớn thì chúng ta thấy là nó không đảm bảo cho chúng ta cái xác độ thành công của chúng ta hoặc là chúng ta nhìn thấy một vài các tín hiệu đây ạ đây chẳng hạn nếu thị trường đang đi ngang như này bị gãy kênh cái khối lượng lớn nếu gãy kênh khối lượng lớn ở đây chúng ta thấy là nó đang bị bán tháo ra rất mạnh và việc mà khi mà bị bán tháo ra rất mạnh này mà chúng ta lại tiếp tục nắm giữ hoặc chúng ta mua vào thì ở đây chúng ta thấy là với cái nhà đầu tư giá trị chúng ta chỉ thu lỗ nhiều hơn chứ không phải là chúng ta mang lại à, lợi nhuận cho chúng ta chúng ta cứ đợi chờ xem là thị trường bao giờ tăng nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ à, cổ phiếu thì với góc độ nào đó thì chúng ta hiểu đơn giản là khi mà thị trường có giai đoạn vừa rồi nhiều cổ phiếu tăng giảm sàn rất là mạnh đấy thì cái việc mà cổ phiếu có thể nó sẽ hồi đôi chút hồi đây tuy nhiên thì chúng ta biết rằng là nó chỉ cần đôi đây là một cái vùng kháng cự mạnh chúng ta nhìn đấy ạ vùng kháng cự rất mạnh mà trong trường hợp mà chúng ta tiếp tục mua ở những cái cái phiên sau đó thì gần như là cái khả năng xác suất thành công của chúng ta rất là thấp nên cái việc hồi Dũng Quân có nói các bạn là cái cổ phiếu HCM là cổ phiếu mạnh nhất trong cái dòng chứng khoán nhịp này thì nó hồi nhưng tuy nhiên thì cái việc của chúng ta mua thêm hoặc là đợi để à, tham gia vị thế ở đây là rủi ro rất là cao còn à, chúng ta đang cần phải nhìn nhận rõ rằng rằng là cái việc hồi tức là chúng ta gọi là cái việc hồi không có khối lượng ở đây là cái việc mà nó mang tới rủi ro chúng ta khi mà hồi không có có khối lượng thì rủi ro nếu mà rủi ro thì chúng tại sao chúng ta lại mua cổ phiếu đơn giản thế thôi ạ à. chúng ta không phải phân tích ngành nào hay là nhóm ngành nào có thể gọi là nó tốt thì điểm này cả quan trọng là nó hồi mà không có khối lượng tức là dòng tiền chúng ta ra vào thì chúng ta gì ạ à, quan sát tiếp và thậm chí là nếu nếu anh chị em nào mà đang có tài sản thì theo quan điểm cá nhân của Dũng đấy ạ tại vì cái này là nó mang tính chất cá nhân nhiều hơn thì chúng ta sẽ thấy là không có dòng tiền vào thì chúng ta sẽ đứng ngoài không có dòng tiền vào mà các cổ phiếu chúng ta tăng thì chúng ta sẽ rủi ro chúng ta thỏa giảm bớt ra bởi vì dòng tiền nó có đâu mà chúng ta lại tham gia vào và nếu thanh khoản trong cái phiên hôm nay thì chúng ta thấy là cái thanh khoản rất là thấp như này nên giả sử thanh khoản thấp như này thì cái rủi ro rất là cao nên bạn có tham gia hay không thì đấy là việc của các bạn nhưng rõ ràng là có lên có hồi đến phía trên này thì vùng kháng cự cũng rất là mạnh đúng không à, hồi rất là tức là cái phiên phía trên này, là cái vùng biến động mạnh và chúng ta thấy là để vượt qua phía trên này không được nhiều và thứ hai là cái khối lượng đây là nó rất là thấp và trong cái tư duy đó là cổ phiếu hồi không có dòng tiền thì chúng ta sẽ cân nhắc đó là mang tới rủi ro đấy cái điều đầu tiên chúng ta thấy là hồi không có dòng tiền thì nó mang tới rủi ro hôm nay ờ, đây hôm nay bạn ờ, Tấn này Vũ Tấn có hỏi rằng là thầy ơi có mua được cổ phiếu hôm nay không thế thì ở đây mình chỉ hỏi đơn giản là có dòng tiền không ạ bây giờ không có dòng tiền thì mua cái gì ạ khi ở đây chúng ta sẽ có một cái cái cái tư duy như này thì để thị trường mà nó bước vào một xu hướng tăng thì nó để bùng nổ theo đà nó xu hướng tăng thì chúng ta gì ạ phải bùng nổ theo đà thế thì khi mà bùng nổ theo đà mà nó không diễn ra mà chúng ta lại mua vào thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thậm chí là tiền thị trường nó đã có bùng nổ theo đà mạnh ở đây này đây là chúng ta gọi là phiên bùng nổ theo đà mạnh nhưng rõ ràng là sau khi bùng nổ theo đà chúng ta thấy là một vài phiên dòng tiền không tham gia vào thì chúng ta vẫn thấy lỗ như chơi đúng không chúng ta vẫn lỗ rất là mạnh đúng không đấy dòng tiền một số cổ phiếu dòng tiền vẫn tiếp tục theo vào ở đoạn này thì chúng ta thấy là nó vẫn có lợi nhuận như là PVS chẳng hạn đấy là có dòng tiền tham gia vào ở đoạn này nó có đôi chút lợi nhuận tuy nhiên thì có những cổ, một số cổ phiếu như là SI dòng tiền không tham gia vào đây chúng ta nhỉ dòng tiền không tham gia vào sau phiên tăng rất mạnh dòng tiền không tham gia vào thì nó giảm tiếp nên ở đây chúng ta hãy lưu ý là không có dòng tiền thì bây giờ nếu có nhận định hay là mua bán cổ phiếu thì nó sẽ gì ạ nó không có mang tính tích cực ở đây chúng ta sẽ nhìn à, một cái bức tranh tổng quan để chúng ta có thể hiểu đơn giản thị trường nó sẽ như thế này à, Dũng lấy một cái giáo trình à, miễn phí dành cho các bạn bạn nào đã hỏi VSA chẳng hạn như chúng ta sẽ nhìn vào thị trường đỉnh này Đấy, khi thị trường đã đỉnh chúng ta nhìn thấy là sau khi thị trường là đỉnh nó, nó rũ và nó kéo lên vượt qua đỉnh Đấy, nó vượt qua đỉnh nó biến động mạnh và nó rơi nó rơi chúng ta nhìn lại nó rơi nó test nó đi ngang và thậm chí nó giảm rất sâu nữa Đấy, nó giảm rất sâu rơi như này là kéo tiếp nó giảm tiếp tất cái quá trình hồi như thế này những cái quá trình hồi này nó đều mang tính chất rồi nhỉ rất là nó nó hồi trần nhá những cái đợt hồi này trần rất mạnh nhưng thực tế sau khi chúng ta mua chúng ta có thể mang tính rủi ro đấy thế thì uh, chúng ta cũng có thể xem một vài các trường hợp khi mà cổ phiếu mà nó đang tạo ra cái vai bên trái và sau khi tạo ra bên phải mà ở đây chúng ta thấy là biến động lớn nó tạo ra cái sự biến động lớn bên vai bên phải tức là gọi là nỗ lực không thành công thì nó có thể giảm tiếp đấy là chúng ta sẽ có thể xem lại một số các tín hiệu để chúng ta thấy ờ, ở đây chúng ta có một số các tín hiệu như là SO Lally 1 đây là cái SO Lally 1 nếu quá trình đi lên nó vượt qua đỉnh hoặc là tiếp tục tăng một khối lượng mạnh tăng mạnh mà giá cũng tăng thì nó cũng có dấu hiệu giảm tức đi lên mà gì ạ hoặc là đi ngang trong xuống đi xuống nhá <clears throat> trong xuống đi xuống đi ngang mà khối lượng lớn thì nó có xuống giảm bởi vì nó gì ạ lượng cung bán ra mà không có cầu hấp thụ vào nên giá nó không tăng thì nó cũng xuống giảm đấy là cái chúng ta đây khối lượng lớn này đi lên một khối lượng lớn thì cái việc mà nó điều chỉnh rất là cao nên chúng ta cần phải, phải hiểu đơn giản là gì nếu trong trường tích cực đi lên khối lượng lớn thì nó vẫn mang tính nhất là xu hướng của nó có thể điều chỉnh đấy là một số cái tín hiệu chúng ta có thể thấy rằng là những tín hiệu này gặp thường xuyên trên thị trường nhưng chúng ta thấy rằng là phần lớn mọi người lại không biết cái tín hiệu này hoặc là cố tình không biết để chúng ta bị bị thua lỗ rất là nặng tức là khi đi lên tạo khoảng trống nước rút mà không có khối lượng khoảng trống như này thì cái việc mà nó bị điều chỉnh là đương nhiên chắc chắn nó bị điều chỉnh quy luật này quy luật bất biến nha quy luật này bất biến ở đâu cũng thế thôi chúng ta thấy là những cái quy luật này là quy luật thế thì chúng ta sẽ lấy một cái câu chuyện ở đây để chúng ta thấy rằng là à, cái đây là một cái biểu đồ mà chúng ta thấy là nó lặp đi lặp lại trong chu kỳ vừa rồi khi thị trường đạt đỉnh này nó kéo xuống nó tạo đỉnh thứ nhất tạo đỉnh thứ hai tạo đỉnh thứ ba và đỉnh thứ ba có thể là lần cuối cùng nó kéo lên đấy, lần cuối cùng kéo lên sau đó nó bị rơi mà nó rơi thì nó rơi rất là sâu đấy là cái mà chúng ta nhìn đấy thì tất cả cái giáo trình này nếu anh chị em đã gì ạ đã có rồi đấy chúng ta có thể nhìn rõ hơn đã có rồi thì chúng ta thấy là nhìn được rồi nhìn thấy đỉnh nó rõ ràng nên cái đợt kéo cuối cùng mà Dũng có nói rằng là đợt này là đợt chúng ta phải bán ra hết sau khi bán ra hết thì nó chúng ta đấy nó gặp vùng hỗ trợ này đấy, nó kéo lên một vài nhịp lại tiếp tục giảm xuống và sau khi cái pha pha b pha c là pha vượt đỉnh này pha d là pha bắt đầu gì ạ à, đầu đang điều chỉnh thì đây nó chính là đang pha d thị trường chúng ta đang là pha gì ạ à? chúng ta gọi là pha d đấy sau khi nó giảm rồi pha d cái pha d này có thể nó sẽ tạo ra một cái pha giảm rất là sâu nên chúng ta không thể biết rằng là nếu gặp một cái pha này nó giảm sâu nữa nó rơi tự do như thế này thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền nữa nên việc bắt đáy trong lúc này vậy chúng ta muốn bắt đáy thì sao đây chúng ta sẽ quay trở lại một số cái khái niệm những cái biểu đồ như này một số bạn không biết có thể một số bạn biết rồi thì đây là những cái giáo trình Dũng đã có chia sẻ trên ờ, một số cái nền tảng xã hội và các bạn có dưới đường link các bạn có thể nhận được thì đây chúng ta nhìn nhá đây là cái quá trình nếu trong quá trình nó tạo đáy nhá chúng ta sẽ nhìn thấy tạo đáy thì cái quá trình này nó cần là giữ giữ và nó giảm rất mạnh những cái đợt hồi này một là nó không có khối lượng giảm tiếp hồi nó không có lượng lại giảm tiếp và thậm chí là nó tiếp tục một vài trường hợp nó tiếp tục kéo lên và nó bị gãy hẳn cái kênh nó gãy hẳn cái kênh đi xuống này trước khi nó đi lên được nên cái quá trình này nó tích lũy ngắn quá từ đoạn này pha A này đến pha B nó ngắn quá thì cái việc mà gì ạ nó có thể nó nằm ở đoạn này thôi thị trường nó đang nằm ở đoạn này thôi ạ thậm chí nó đang nằm ở đoạn này chúng ta không thể biết được nó đang nằm ở đoạn này và nó có thể giảm tiếp và sau khi giảm tiếp nó là giảm tiếp và đặt xuống này nên cái câu chuyện đây là gì ạ nếu thị trường nó giảm nhanh thời điểm này thì chúng ta thấy là khi mà thị trường chiều tôi đến ở đây nó là giảm nhanh bây giờ chúng ta gọi coi cái pha này là pha gì ạ một là coi cái pha này là pha pha coi pha này là PS hoặc là chúng ta có thể đây là PS chúng ta chưa thể biết được đây là PS hay đây là PS bởi vì cái vùng hỗ trợ này nếu trong quá trình đây là PS thì cái quá trình nó nó test lại nó test lại một vài trường hợp thì nó kéo lên chúng ta gọi là nó kéo lên đôi chút rồi nhưng chúng ta thường nó không đủ t thường không đủ t và sau đó chúng ta thấy nó giảm mạnh nữa nên cái việc mà để giao dịch trong cái đoạn này nó rất là rủi ro với chúng ta còn trong trường hợp nhá trong trường hợp trong trường hợp thì sao trong trường hợp cái quá trình này bị gãy gãy hẳn rồi. thì đây là PS à, nếu cái quá trình này nó gãy hẳn thẳng xuống nó đạt mạnh xuống thì quá trình này là PS trên thì chúng ta để ý trên cái biểu đồ gì ạ biểu đồ tuần thì đấy cái này là PS và chúng ta thấy là sau khi nó giảm thậm chí nó giảm rất là sâu dẫn đến là chúng ta thấy là chúng ta không thể biết được là cái quá trình này nó đỡ là vì cái, nó đỡ cung thực tế hay không bởi vì cái dòng tiền đó tổ chức nó có tham gia vào thực tế hay không nếu dòng tiền tổ chức nó không ra mà tham gia thực tế thì rõ ràng là chúng ta cũng không thể biết được nên kể cả các chuyên gia có giỏi đến mấy thì không thể đoán được đâu là đáy nên chúng ta hãy theo dõi từng ngày một để chúng ta phán đoán xem là cái lúc nào nó phản ứng như nào thì chúng ta sẽ đưa ra những quyết định đó chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục mua vào đúng không chúng ta mua vào những cái kiểu dạng như vậy thì có thể mua xong một vài trường hợp nó mang cho chúng ta lợi nhuận nhưng về lâu dài chúng ta sẽ gì ạ sẽ lỗ rất nặng ở ờ, đây chúng ta sẽ nhìn thấy một vài cổ phiếu nó lên tích cực đúng không đấy các bạn Ichimoku gì đó bạn đưa ra cổ phiếu này thì uh, thực tế thì không biết là là là, là uh, chúng ta đang uh, phân tích như nào nhưng chúng ta chỉ nhìn là những cái cổ phiếu như là DG nó rơi xuống mà nó gì ạ nó gặp vùng hỗ trợ nó phải DG đấy ạ nó gặp vùng hỗ trợ nó phải hồi cái chuyện này là chuyện đương nhiên đấy gặp vùng hỗ trợ để hồi thì cái chuyện đương nhiên đây là cái vùng hỗ trợ mạnh này nó hồi đôi chút còn hồi nó đi được xa hơn hay không thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là FLC nó hồi nó gặp vùng hỗ trợ nó hồi đây ạ à. FLC gặp vùng hỗ trợ nó còn hồi còn khá là dài ạ sau đây nó gặp vùng hỗ trợ đây ạ à. nó cũng hồi khá là mạnh nhưng về trung cuộc thì bây giờ nó đi đến đâu thế thôi câu chuyện nó là như vậy nếu mà trong trường hợp mà nó hồi đây, ấy gặp vùng hỗ trợ nó hồi này sau đó giảm gặp vùng hỗ trợ nó lại là hồi nó giảm cái lý do hồi giảm nó là gì ạ mục đích của nó là gì ạ bản thân là bình thường là các tổ chức họ bán hết ở đây rồi nhưng họ gì ạ dành một đôi chút lợi nhuận để kéo lên để tiếp tục bán ra rồi đôi chút lợi nhuận để kéo lên để tiếp tục bán ra rồi để bán ra được nhiều hơn thế thôi còn thực tế là không phải là đây là đáy tại vì để đáy nó phải như này cơ ạ nếu mà để đáy thì nó phải cần một cái khoảng thời gian khá là dài nó cần gì ạ nếu cổ phiếu gì ạ nào đó mà để thành công được thì nó cần phải gì ạ quá trình tích lũy từ pha A Phá A khối lượng lớn, giá tăng. Sau đấy rút bỏ, khối lượng nhỏ. Sẽ tiếp tục tăng khối lượng lớn, giá tăng. Sau đấy đến vùng này khối lượng nhỏ hoặc là khối lượng lớn giá không tăng. Lại giảm rất mạnh, thậm chí bị gãy kênh. Sau đó lại khối lượng nhỏ không ai bán ra thì lại tiếp tục tăng rất mạnh. Sau đấy đến vùng này khối lượng lớn không ai bán ra lại tiếp tục giảm khối lượng nhỏ và đặc biệt là quá trình giảm gãy cung gãy cái vùng này khối lượng rất lớn thì bắt đầu nó bước vào đi lên sau khi bước vào đi lên test cung lần một lần hai theo bùng nổ theo đà thị trường bước vào pha tăng pha tăng vượt qua đỉnh chúng ta gọi đỉnh kháng cự mạnh này bước vào một trend lớn và thường ở những cái pha như này đa phần các nhà đầu tư cá nhân hết sạch tiền lúc này là đa phần các nhà đầu tư cá nhân hết sạch tiền rồi không còn tiền để chơi nữa và lúc đó nhà đầu tư lớp mới lại tiếp tục tham gia và như bạn đã thấy rằng là sau mỗi một chu kỳ thì phần lớn các nhà đầu tư cá nhân mới tham gia thị trường như F0 thì mất sạch tiền không còn đồng nào cả và sau đó thì sẽ lại có gì ạ sau dần dần một số nhà đầu tư cá nhân mới lại tiếp tục tham gia vào và thị trường nó sẽ tiếp tục chu kỳ mới còn bây hỏi là thị trường có hồi phục được SI thị trường có hồi phục được bao nhiêu ạ hay hai không thì thực ra là mình cũng không biết được tại vì thị để chúng ta biết là thị trường hồi phục được bao nhiêu thì chúng ta phải quan tâm đến VN Index phải quan tâm đến VN30 vậy VN Index bây giờ chúng ta đang quan tâm VN Index VN30 nó quyết định cả thị trường nếu cổ phiếu ta có tốt đến mấy như hôm nay nó tăng đến 20 điểm mà giá khối lượng không tăng 20 điểm mà giá không tăng thì điều gì diễn ra đấy 20 điểm mà giá không tăng nhá đây là thị trường tăng đến 20 điểm giá không tăng vậy đây chúng ta nhìn thấy thị trường tăng bao nhiêu ạ xin lỗi ạ là chúng ta thị trường thấy tăng mạnh không thị trường thấy tăng mạnh không thị trường tăng rất mạnh đây gì ạ vẫn chết như thường đúng không chúng ta thấy thị trường tăng mạnh không ạ thị trường có những phiên tăng rất mạnh này vẫn chết như thường tăng rất mạnh ở đây này liên tục này nhưng rõ ràng có khối lượng đâu mà, mà tham gia có khối lượng đâu mà tham gia và toàn bộ cái kịch bản này chúng ta gặp đi lặp lại rồi nhiều bạn hỏi là hôm nay có mua được hay không chúng ta bị dính rất nhiều đòn như thế này rồi lại tiếp tục dính đòn này và chính những cái đòn kiểu dạng như này khiến chúng ta mất tài sản rất là nhanh và chúng ta cũng thấy rằng là sau cái quá trình hồi phục thì chúng ta đã thấy là thị trường bùng nổ theo đà đây cái vùng hỗ trợ rất là mạnh đây ạ à. hỗ trợ cực mạnh nhưng bây hỗ trợ này mà nó bị rơi với những khoảng trống khá là lớn này khi khoảng trống rất là lớn như này được rơi trong một số trường hợp nó bị gãy này một số trường hợp đây chúng ta gọi là tích cực lắm là nó sẽ lấp gáp đấy nha tích cực lắm là lấp lấp đoạn gáp này xong rơi tiếp tiếp vậy nếu chúng ta có đủ trình độ để gì ạ à, phản ứng với cái việc lấp gáp như này không chúng ta có đủ trình độ để mua những cổ phiếu tốt như đoạn này không chúng ta có đủ trình độ để gì ạ à, cắt lót nếu vi phạm không nếu mà chúng ta đang không đủ trình độ để bơi qua biển thì điều gì diễn ra không đủ trình độ để bơi qua biển thì chúng ta thôi tốt nhất là gì ạ ở nhà bơi qua gì ạ qua cái hồ bơi xung quanh ở nhà cũng được nhưng bây giờ rõ ràng là cái việc mà cắt lót chúng ta không cắt được mua cổ phiếu dẫn đầu chúng ta mua được và chúng ta gì ạ hãy bảo vệ tiền đã tại vì cái việc mà nó rơi nếu trong trường hợp tích cực nhé à trong trường tiêu cực nó rơi kiểu này nó rơi kiểu này đúng không nếu nó rơi kiểu này sàn liên tục thì sao nó rơi kiểu này sàn liên tục thì cơ hội chúng ta sẽ có đợt hồi sóng rất lớn bởi vì lúc này cái vùng này này cái khả năng rơi cái khả vùng này tại vì trong bất cứ một chu kỳ nào chúng ta đều thấy là sau khi đỡ cung một lần đầu tiên thì cái khả năng rơi nó sẽ diễn ra đây chúng ta nhìn là bất cứ một chu kỳ nào nó cũng có đây là cái quá trình này đấy sau nó rơi gãy và nó sẽ có đợt hồi mạnh và thậm chí là có thể tiếp tục rơi lần một lần hai chúng ta có thể quay trở lại một cái chu kỳ sâu hơn đây sâu hơn sâu hơn này. chúng ta cũng nhìn thấy này nhịp thứ nhất nhịp thứ hai sau khi gặp cái vùng hỗ trợ này cổ phiếu có đôi chút hồi phục đâu đây đó những cái việc mà nó giảm nhịp thứ nhất nhịp thứ hai mạnh hơn vẫn diễn ra như thường và cái quá trình này nó giảm rất là mạnh chúng ta có thể quay trở lại sâu hơn nữa Dũng sẽ giải thích cho chúng ta lý do tại sao nó phải làm như vậy. Chúng ta cũng thấy là nhịp như này. Nó rơi nhịp 1, tiếp tục nhịp 2. Bởi vì đầu tiên là nhà đầu tư tổ chức họ đã cắt lót ở đây. À, họ đã chốt lợi nhuận ở đây rất là nhiều rồi. Thì quá trình rũ này họ dành số tiền nhỏ để gì ạ? Đỡ thị trường đấy ạ. Tiếp tục dành số tiền nhỏ để đỡ đôi chút thị trường. Và sau đó họ có thể tham gia bắt đáy ở vùng này sau đó thì họ lại tiếp tục bán ra và nếu kinh tế vĩ mô nó không tốt thì họ tiếp tục bán ra bán ra đến để bán ra mục đích là gì ạ mục đích bán ra để ép các nhà đầu tư phải bán hết ra để họ mua được cổ phiếu giá thấp nhất thế thôi phân tích dòng cơ bản banh thì nó đơn giản như này chúng ta đơn giản nhé các bạn phân đặt phân tích đơn giản thôi giờ dũng sẽ phân tích tiêu bản banh cổ phiếu dòng banh cổ phiếu dòng banh thì chúng ta sẽ có nhìn đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về xu hướng trước xu hướng chúng ta có một vài cổ phiếu vip này đây chúng ta gọi là xu hướng quan tâm xu hướng trước thế cổ phiếu đang xuống giảm chu kỳ giảm tại sao chu kỳ giảm xu hướng giảm bởi vì nó đang nằm dưới trung bình gì ạ à, ngày đường 150 ngày đang cắt xuống đường năm 200 ngày đang gì ạ nằm dưới đường trung bình 150 ngày và nằm dưới đường trung bình 200 nên ở đây chúng ta gọi là xu hướng chung dài hạn ngắn hạn đều giảm đấy là góc độ như vậy xét về VSA khi mà cổ phiếu đã tạo đỉnh ở đây thì thường nó sẽ phải thường thì cổ phiếu này sẽ đi rất sâu giảm rất sâu thường cổ phiếu này sẽ giảm rất sâu bởi vì nó đã kết thúc chu kỳ và trong lịch sử thì tất cả cái trường hợp này nó đều như thế hết ạ đây là những trường hợp như vậy để các bạn biết là dù nó có điều chỉnh nó có hồi thì các bạn vẫn gì ạ vẫn cần phải lưu ý là các bạn không phải bán ra năm 2017 có một cái quỹ người ta đầu tư vào quỹ của cổ phiếu này và họ lãi lãi rất lớn và rất nhiều người tham gia nhưng sau một chu kỳ này cái quỹ này được bị giải thể và biến mất ạ bao nhiêu bạn biết cái điều này PV, PVBank là một cái quỹ mà có lợi nhuận rất là lớn trên thị trường PVBank là cổ quỹ có lợi nhuận cực kỳ lớn trên thị trường khi họ tiếp tục mua ở cái vùng này và nó tạo ra lợi nhuận rất là lớn sau đó lại họ tiếp tục mua thêm khi mà cổ phiếu điều chỉnh và sau đó họ cháy tài khoản và rất nhiều nhà đầu tư ở trong đoạn đó gần như thu hết và mất trắng vậy đấy là một quỹ đấy ạ và bây giờ năm nay họ lại quay trở lại họ huy động một khoản vốn rất lớn không biết là là là chúng ta có biết của Dũng không biết nhưng Dũng biết chắc chắn là quỹ này năm nay họ quy huy động lại và họ có lãi hay không thì chúng ta ai là đầu tư họ mới biết câu chuyện đấy là gì ạ câu chuyện là khi mà cổ phiếu đã bước vào một chu kỳ giảm thì cái việc mà nó có thể gì ạ giảm rất mạnh giảm rất mạnh bởi vì xu hướng nó giảm trung hạn dài hạn và mọi thứ giảm rất là mạnh đấy là cái đầu đầu tiên chúng ta gọi là chu kỳ và xu hướng chúng ta khi nhìn thấy thứ hai chúng ta có thể lưu ý đó là gì ạ ở ngân hàng thì nó đến cái gì ạ ngân hàng thì lạm phát của nó chúng ta biết là ngân hàng nhé thì nó liên quan đến một là lạm phát à, hôm trước các bạn bảo tại sao lạm phát thì thì gì ạ nó bất lợi cho ngân hàng đấy không biết là bạn ấy học ở đâu thì bạn bảo bạn lạm phát thì có lợi cho ngân hàng vì mấy ngân hàng cho vay lãi cao thực tế là lạm phát nó ảnh hưởng rất lớn đến ngân hàng một là lạm phát thứ nhất là gì ạ nó dẫn đến là cái nợ xấu gia tăng đầu tiên là nợ xấu gia tăng nợ xấu gia tăng các bạn nhé Tại vì khi mà lạm phát gia tăng thì rõ ràng là những cái khoản chi phí của các doanh nghiệp nó sẽ gia tăng rất là nhanh. Khi mà các chi phí gia tăng nên nhiều doanh nghiệp làm ăn xấu và đặc biệt là kể cả những nhà đầu tư cá, cá nhân những cái uh, những cái chúng ta có khoản vay cá nhân chúng ta bị ảnh hưởng nên dẫn đến là nợ xấu gia tăng. Nợ xấu gia tăng thì nó phải trích lập dự phòng. Trích lập dự phòng khi mà chấp thuận nhượng phòng thì toàn bộ cái lợi cái mà mà mà tiền của dân gửi đúng không ạ thay vì được đi cho vay thay vì được cho vay thì nó lại mang ra để trích lợi dự phòng nên cái lợi nhuận nó không có nữa nó lại càng giảm lợi nhuận và nếu mà lợi mà gì ạ cái khoản khoản bị thua lỗ hoặc là khoản gì ạ khoản vay nhiều thì chúng ta lại gọi là bị trích lợi dự phòng càng nhiều khi mà trích lợi dự phòng càng nhiều thì dẫn đến là lợi nhuận lại càng đi xuống đấy là cái điều đầu tiên ngoài ra chúng ta biết rằng năm 2022 này bình thường là những cái bất động sản liên quan đến gì ạ là chúng ta gọi là những bất động sản đô thị liên quan đến uh, chia lô bán bán nền tức là những bất động sản rất là lớn những dòng L14 uh, DG là gì ạ gần như là không cho vay nữa trước đây thì họ huy động được số điện lớn qua trái phiếu thì bây giờ họ cũng không vay được của ngân hàng nữa và tất cả uh, lý do là gì ạ lý do là họ ờ, ngân hàng nhà nước đang gì ạ đang thắt chặt những cái khoản vay bởi vì rõ ràng là chúng ta thấy là cái bong bóng bất động sản nó đang ờ, phình to ra nên người ta cần phải để ờ, có những cái cái biện pháp xì hơi nó khi mà những biện pháp xì hơi đó nó dẫn đến là lợi nhuận của bất động sản nó cũng bị giảm và lợi nhuận bất động sản nó không có khả năng đầu tư nữa và dẫn đến nó cũng rất khó để trả cho ngân hàng Đấy, khi nó không trả ra ngân hàng thì nó lại có nợ xấu và nợ xấu thì nó lại trích lập dự phòng và cái nó coi cái coi cái đây là cái bài luận quẩn và nếu chúng ta thấy là sau một quá trình xì hơi thì bắt đầu ngân hàng nhà nước bắt đầu mới có thể nới lỏng bởi vì bây giờ chúng ta biết là ngân hàng nhà nước đang gì ạ bắt chúng ta tức là nâng lãi suất lên để gì ạ để thu tiền về thu tiền về để giảm lạm phát đơn giản đấy thôi đấy là cái câu chuyện mà chúng ta cần phải phải hiểu đó là quy luật khi khi lạm phát gia tăng thì chi phí gia tăng chi phí gia tăng thì dẫn đến gì ạ có thể là nợ xấu gia tăng nợ xấu gia tăng thì phải trích lập dự phòng thích lợi dự phòng thì lợi nhuận giảm thế thôi thì được cổ phiếu làm sao lên được à, ok ở đây một bạn nó có này em à, dòng tiền vẫn chưa tăng chỉ tăng điểm số thôi ạ à. điều này là tiêu cực hay là tích cực ạ à? thế thì rõ ràng bây giờ cái quá trình chúng ta hiểu đơn giản này này chúng ta sẽ nói nhanh cái phần này nói rất nhanh phần này thôi ạ à. chúng ta đi nói đi nói lại phần này là khi mà quá trình kéo lên ở đây kéo lên ở đây quá trình kéo lên ở đây mà không có dòng tiền vào thì tất cả dòng tiền là dòng tiền của của nhà tạo lập kéo lên để bán ra mục đích tiếp tục kéo lên để bán ra chứ không mục đích kéo lên để mua vào bởi vì họ một là đến đây ở những vùng này họ bán ra nhưng bây giờ họ không bán ra họ kéo lên một phần nhỏ mà lại không có dòng tiền lớn tham ra vào nên cái việc mà nó kéo lên như vậy nó mang tính tiêu cực rất là cao chúng ta không thể đầu tư trong khoảng T3, T4 được mà chúng ta cần phải nhìn cho nó dài hơn có thể trong khoảng 1, 2 tuần, 3 tuần bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là Dũng bảo là nó có thể điều chỉnh vào ngày mai và các bạn thấy ngày mai nó tăng thì các bạn thấy rằng là cái việc này nó không đúng và nó dẫn đến là chúng ta thấy là à, cái này không không không chuẩn rồi Dũng sẽ không thể nào xác định được từng ngày từng ngày một những cái việc mà cổ phiếu mà nó đã lên với khối lượng thấp như này hoặc là nó đang trong kênh đi xuống như này thì đó là rủi ro rất rủi ro đúng không rất là rủi ro và chúng ta biết rằng là cả phía trên này là một cái cản rất là lớn cả vùng trên là cản rất lớn mà nó gãy cái cản này nó rơi rất là mạnh nên bây giờ chúng ta thấy là ở bên ngoài cũng thấy là có cả uh, rất nhiều người vẫn đang gì ạ uh, sùng bái là tiếp tục mua tích sản tiếp tục mua cổ phiếu đợi kinh tế vĩ mô bận đợi bất động sản nó quay trở lại chu kỳ mới nhưng chúng ta biết rằng là từ năm 2009 2009 mỗi một chu kỳ bất động sản nó tăng nó phải có một cái gì ạ à? nó phải có một cái cái sự nó có một cái cái đợt mà chúng ta gọi là điều chỉnh dòng tiền rẻ giá rẻ lớn trước đây chúng ta thấy là cái thời OPEC thì tiền rất là nhiều đúng không ạ trước trước khi chúng ta gia nhập OPEC tiền rất là nhiều giá rẻ nó cũng tạo ra bất động sản và chúng ta biết là cả chu kỳ bất động sản nó có khoảng 3 đến 4 lần nữa Đấy, từ lúc mà chúng ta con có ở đây từ lúc mà có thị trường chứng khoán nó có khoảng 3 4 lần và mỗi một lần nó cách nhau cũng khá là dài hai ba năm nếu có một đợt mà bây giờ chúng ta bỏ tiền vào vào mà chúng ta cũng chẳng biết nó có lên hay không đúng không không biết nó có lên hay không mà tiền bây giờ từ giá cao thì không thể nào nó sẽ đầu cơ với bất động sản được trong bất động sản lúc này chúng có lẽ là hai cái lĩnh vực mà nó mang chúng có thể nóng một là bất động sản liên quan đến bất động sản à, về chúng ta gọi là nghỉ dưỡng có thể nó sẽ được hưởng lợi vì vậy vì trong thời gian vừa qua thì cái nhóm này cũng bị ảnh hưởng tức là nó giảm khá sâu khi mà covid bất động sản thứ hai là nó liên quan đến này cái nhu cầu thực đó là nhà ở thật thực thì nó có thể là vẫn được sôi động còn nếu bất động sản mà chia lô dự án thì bị ảnh hưởng rất là lớn nên chúng ta thấy là đây nó cũng góp phần làm khiến cho các gì ạ các ờ, những cái khoản vay ngân hàng bị ảnh hưởng khi cái vay khoản vay ngân hàng hưởng thậm chí là nợ xấu đặc biệt là một lượng lớn trái phiếu tới đây nó sẽ đáo hạn năm 2022 23 nó để đáo hạn nhưng tuy nhiên thì cái điều này chúng ta cũng không đáng lo lắng bởi vì chúng ta biết rằng là tới đây chúng ta sẽ nói về câu chuyện này sau này đó là Mỹ và Trung Quốc tức là cái, cái câu chuyện là chúng ta đang thấy là Mỹ và Trung Quốc đang có những cái chúng ta gọi là chiến chúng ta gọi là chiến tranh những chiến tranh ờ, thương mại hoặc là chúng ta gọi là có những cái những bàn ờ, đòn trừng phạt nhau rất lớn chẳng hạn bây giờ chúng ta biết là Trung Quốc hiện tại là ông có rất ông đang kích thích kinh tế và ông biết là trên thế giới hiện tại là cái nhu cầu về hàng hóa rất là lớn và ông cứ tiếp tục là cho gì ạ à, dựa cho cái việc mà ngăn không tức là, tức là ông bảo là covid ông lấy lấy cớ là hiện tại covid nên không thể xuất khẩu không cho hàng hóa và hiện tại ông đang đẩy đẩy cái cái lạm phát của châu Âu của Mỹ lên rất là cao sau đó thì ở các nước đó họ đang khan hiếm tiền đang khan hiếm hàng hóa thì tới đây họ bung ra họ bán ra và họ hưởng lợi rất lớn và trung kinh tế Trung Quốc thì nó tăng rất mạnh trong khi đó thì Trung Quốc Mỹ và châu Âu lại giảm rất mạnh thế đấy chính là cái bài con bài chính trị mà chúng ta phải nhìn thấy từ khi mà bắt đầu bung được con bài rất là lớn thì bắt đầu kiểu gì kinh tế Trung Quốc hồi rất là phục rất mạnh nó kéo kinh tế thế giới đi lên và nó sẽ là có khả năng là giai đoạn chấm dứt cái suy thoái kinh tế sẽ diễn ra có thể trong khoảng độ tháng 8 tháng 9 trong thời gian tới là nó bắt đầu nó có những cái gì ạ thấy thỏa thuận với mỹ tức là mỹ sẽ giảm thuế với trung quốc tại vì không giảm thuế thì lạm phát của gì ạ lạm phát của mỹ lại tiếp tục tăng và cái chính chính quyền của uh, joe biden sẽ bị ảnh hưởng và cái điều này chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi sát cái gì ạ tình hình kinh tế trung quốc cũng như là những cái đòn chúng ta gọi là um, chiến lược mà trung quốc đưa ra với nền kinh tế thế giới và hiện tại thì chúng ta thấy là với cái cái tình hình như này mà kinh tế Trung Quốc nó bắt đầu hồi phục thì chúng ta lại thấy giá dầu đó là bắt đầu gia tăng mà giao dầu tăng thì nó có thể ảnh hưởng một phần với với với lạm phát thế giới nhưng tuy nhiên thì việc mà hàng hóa mọi thứ được cung cấp ra với số lượng lớn từ Trung Quốc từ cái nước mà chúng ta gọi là nước xuất khẩu lớn nhất thế giới thì nó có thể làm cho lạm phát uh, có thể chúng ta gọi là bị giả bị uh, tức là nó nó không căng như trước nữa và đây chính là cách mà hồi phục kinh tế uh, đấy là cái dự đoán còn tiếp tục chúng ta có một cái buổi phân tích chuyên sâu hơn thì Dũng sẽ nói về phần sau thì ở đây chúng ta có một cái kết luận như này đó là gì ạ với cái việc mà một cái lượng lớn tiền chúng ta gọi là đang bị kẹt phía trên đang bị kẹt phía trên khi mà lượng lớn kẹt tiền đang kẹt phía trên thì cái việc mà chúng ta mua và nó không có lượng thì cái này là cái nó ảnh hưởng rất lớn đến cái nhà đầu tư chúng ta tại vì chúng ta lại tiếp tục tiếp tục bị thua lỗ à, có một cái lời đây là đây là cái lời ờ, cá nhân của dũng nhé nó không không liên quan cái cơ nhân của Dũng đó là chúng ta nên thật thời chúng ta dừng giao dịch à, lý do tại sao dừng giao dịch bản thân mình cũng dừng giao dịch thứ, thứ nhất là bây giờ chúng ta không có trình độ không có trình độ không có kiến thức thì việc mà chúng ta giao dịch được thì cuối cùng chúng ta cũng mất đấy đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là thị trường nó đang rất là rủi ro nên bây giờ chúng ta gì ạ để kiếm được 20% lợi nhuận là khó rồi mà bây giờ chúng ta thấy là nó rơi đến, đến trong một tuần nó có thể rơi mất ba bốn mươi lợi nhuận khiến không phải lợi nhuận nữa mà nó liên quan đến tiền tài sản chúng ta nên để chúng ta lấy lại bù đắp lại cái phần đấy là gần như không thể gần như không thể cái thứ ba nữa là gì ạ chúng ta cứ gọi là trung bình giá xuống mua giá rẻ thực ra không không mình không biết là chúng ta đang chiến lược gì nhưng nếu mà chúng ta gọi là chiến lược đầu tư giá trị thì không phải là đoạn này đoạn nào đầu tư giá trị dũng sẽ chia sẻ nhưng bây giờ không phải đoạn này đoạn này cũng phải là đầu tư giá trị nếu đoạn đoạn khi nào nó tạo đáy sẽ có những cái thời cơ để chúng ta đầu tư giá trị và đầu tư giá trị thì chúng ta có hai cái lĩnh vực về đầu tư giá trị dạng này là ngon nó ngon ăn tức là nó mang tính chất là chu kỳ rất cao đó là gì ạ ngân hàng và chứng khoán nhưng cũng không phải là đoạn này đấy ngân hàng chứng khoán nhưng không phải đoạn này nên anh chị em hiểu đơn giản là cứ nói đầu tư giá trị nếu là chúng ta đầu tư giá trị những cái mặt hàng như sản xuất như là bất động sản à, là là là thép hoặc là nó liên quan đến chu kỳ lớn như là bất động sản thì có thể nó giảm rất sâu và nó đợi mất 3 4 năm nó không lên được và lẫn đấy chúng ta thấy là một vài doanh nghiệp mà nợ trái phiếu nhiều quá khi lại phải sản nên chúng ta cứ thấy rằng là cái việc đầu tư giá trị hay không đầu tư giá trị thì chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ xem là chiến lược đầu tư như nào cho phù hợp lý hay trong cái này chúng ta thấy có một cái cổ phiếu đang chúng ta gọi là uh, được hưởng lợi uh, khi mà lạm phát cao thì nó đã có một cái biên phiên bùng nổ lớn và đang test và cái test này nó tăng mạnh thì đây chúng ta gọi là có thể lướt sóng ngắn đấy là góc độ như vậy thế để để đảm bảo các việc uh, chúng ta có cái góc nhìn uh, uh, khách quan về thị trường Dũng biết là cái góc nhìn này nếu có thể một số bạn thì không nghĩ như nào không biết các bạn uh, tư duy như nào nhưng đây là một cái chương trình uh, đầu tư uh, dành cho các nhà đầu tư uh, Dũng tin chắc là cái nhà đầu tư này có thể là uh, các bạn đầu tư lâu năm uh, nhưng chưa có lợi nhuận hoặc là các bạn đã đầu tư trong rất nhiều giai đoạn khác nhau các bạn hiểu lý do tại sao các bạn chưa thành công thì cái chương trình này nó diễn ra vào tối chủ nhật tuần này tối chủ nhật thì Dũng uh, diễn ra nếu các bạn uh, nào quan tâm thì đăng ký sớm bởi vì cái chương trình này Dũng uh, tin chắc là nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều và đây chương trình hoàn toàn miễn phí và uh, các bạn theo dõi chương trình này bạn hiểu lý do thị trường tại sao nó vận động như thế này và đây là một chương trình Dũng tin chắc rằng là nó sẽ giúp cho chúng ta nhận được rất nhiều những cái giá trị để chúng ta hiểu rõ được cái sự biến động thị trường hiểu rõ được chu kỳ hiểu rõ được cái ờ, ờ, những cái vận ờ, tức là quy luật của thị trường và đặc biệt là chúng ta biết cách quản trị cảm xúc một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái chương trình của tối hôm nay chúc các bạn có những cái chiến lược để đưa ra quyết định thành công Dũng sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều cái lĩnh vực khác nhau trong cái đầu tư chứng khoán mong rằng là các bạn sẽ nhớ là đăng ký kênh ở phía bên dưới để Dũng tiếp tục phát những chương trình bạn sẽ là người sớm nhất nhận được tin những chương trình này xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn